anh Em là Quỳnh và hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho các anh bí quyết giúp uh, cải thiện tình trạng sức khỏe yếu kém và nâng cao chuyện sinh lý à, Thông thường thì khi chúng ta bắt đầu vào cái độ tuổi là ba mấy trở lên thì sinh lý là suy giảm nè Hoặc là có những anh còn trẻ tuổi nhưng mà thường xuyên sử dụng chất kích thích, rượu bia, thuốc lá thì cũng làm cái chuyện sinh lý bị suy giảm Một số trường hợp thì hay là việc ca đêm nè, thức khuya nhiều nè, rồi ờ, căng thẳng mệt mỏi sẽ làm cho các anh sức khỏe suy giảm sinh lý cũng bị tuột dốc xuống luôn thì bây giờ chúng ta phải tìm cách để cải thiện cái tình trạng đó chứ nếu như mà chúng ta để lâu dài thì nó sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hơn và có thể là ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân gia đình ở đây em có cái loại sản phẩm viên uống đông trùng hà thảo và củ nhân sâm cái này rất là tốt trong việc bồi bổ sức khỏe nam giới nâng cao chuyện sinh lý anh nào vừa mới ốm dậy người suy nhược ăn không ngon miệng ngủ không sâu giấc rối loạn cương dương và yếu sinh lý thì các anh có thể thử sử dụng qua loại sản phẩm này chắc chắn luôn là sẽ làm các anh hài lòng giá là một triệu rưỡi một lọ cái này thì cực kỳ thích luôn à, em có đến cái nhà máy ở bên Thái để xem cái quy trình người ta sản xuất thì em thấy đúng là đông trùng thật và nhân sâm thật khi các anh khui cái lọ thuốc này ra là các anh đã thấy rất là nồng mùi nhân sâm rồi và viên thuốc thì là viên trong suốt các anh có thể thấy được cái bột thuốc ở bên trong cam đang luôn là hàng chất lượng phát hiện nhái giả kém chất lượng em hoàn tiền và đền gấp đôi gấp ba cho các anh nhé. nếu mà các anh muốn uh, tăng kích thước dương vật thì các anh có thể là dùng gel titan cái sản phẩm này thì của Nga các anh cứ yên tâm là không có sợ tác dụng phụ hay là ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng hoặc là sinh nở sau này càng sử dụng thì dương vật sẽ ngày càng to cũng hơn và khi mà các anh bôi cái gel này lên thì các anh phải massage và tập thể dục với dương vật cách tập thể dục thì đơn giản thôi trước tiên thì chúng ta bôi gel massage tầm 5 phút và để khô ừ, sau đó thì chúng ta sẽ nâng dương vật lên hạ xuống đưa qua trái qua phải Chúng ta tập như vậy từ 15 đến 30 phút Mỗi ngày tập một lần thôi Không cần mất nhiều thời gian đâu Nhưng đổi lại sau một tháng thì các anh sẽ thấy là dương vật tăng được từ 0,5 đến 1cm chiều dài Nếu như các anh sử dụng gel titan màu đỏ này giá 750 Còn nếu mà các anh sử dụng gel titan gold thì sẽ tăng được từ 0,7 đến 1,5cm chiều dài về chiều ngang thì nó sẽ là cái giai đoạn tiếp theo thì các anh đừng có nôn nóng chắc chắn luôn là các anh sẽ hài lòng Thông thường khách nhà em sử dụng chừng 3-4 liệu trình là đã ok rồi Nhưng mà tùy, có những người chỉ muốn tăng 3-4cm Nhưng có những người muốn tăng 5-7-10cm Thì các anh sẽ sử dụng cái liệu trình khác nhau Em sẽ tư vấn nhiều hơn cho các anh nhé Cảm ơn và chào tạm biệt